chào anh em nhé Đấy, cũng đã rất là lâu rồi tôi không làm video Đấy, giới thiệu cho anh em về những cái bộ hột tài xỉu bên tôi thì uh, ngày hôm nay tôi uh, muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi sản xuất và làm ra cho anh em đi lắc cái hay anh em chưa có những cái bộ hột ưng ý và anh em sở hữu anh em đi uh, lắc tài xỉu thì uh, anh em xem hết cái video này anh em muốn mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi hay là muốn ờ, được tư vấn về tất cả những cái đồ chơi thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình anh em ép zalo thì anh em gọi điện tôi sẽ tư vấn cho anh em như anh em cũng đã biết ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều những loại hột anh em nào đã mua mua cái bộ hột tài xỉu bên tôi rồi thì anh em thấy nó rất là hiệu quả cho anh em khi nào mà anh em lấy cái bộ hột bên tôi thì là tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc mỗi bộ hột đều có cách lắc riêng và cách lắc khác nhau anh em nhé hồi tôi làm ra thì tôi chia, sẻ cho anh em tôi biết về cái cách lắc của nó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em khi mà anh em lấy hột thì cái bộ hột này anh em có thể là lắc tài lắc xỉu hay lên tài xuống xỉu hay giữ tài giữ xỉu thì là anh em có thể điều khiển được cái bộ hột này được tầm 70 đến 80 phần trăm à, thì trước tiên tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái bộ hột cái bộ hột này nó là cái bộ hột tài xỉu tam sắc vì sao nó bộ hột tài xỉu tam sắc đây nha anh em xem trên màn hình này đó. cái mặt tam của nó Đấy, cái mặt tam của nó mặt tam của nó đánh thành dấu sắc nha, đánh thành dấu sắc Đấy. còn những cái hột trợ Đấy, còn những cái hột trợ thì là con tam của nó sẽ là dấu huyền những hột trợ là anh em thành dấu huyền Đây. đó thì uh, cơ sở tôi làm ra những cái bộ hột này thì nó là hàng độc quyền rồi chỉ có riêng mình bên cơ sở tôi có cái hột tài xỉu tam sắc tôi làm ra được khoan theo ý muốn của tôi và cơ sở tôi còn làm theo yêu cầu của anh em anh em muốn làm hột như thế nào hay anh em muốn ờ, làm cái mặt hột của anh em ra làm sao thì anh em cứ liên hệ với tôi đặt hột Đấy, thì tôi sẽ làm theo ý của anh em anh em lấy bao nhiêu cũng được thì ngoài ra anh em có thể là lấy cả vỉ lấy cả vỉ cái hột tài xỉu cây Đấy, hột tài xỉu sắc cây này Đấy, hột tài xỉu sắc cây Đấy, tôi có thể bán cho anh em cả vỉ Đấy, bán cho anh em cả vỉ nhưng anh em nào mà biết bo hay là những em nào mà biết làm hột để anh em đi chơi ấy, thì anh em có thể lấy cả vỉ này về anh em chơi Đó. về lấy cả vỉ anh em chơi Đấy. thì um, tiếp tục vào cái ờ, bộ tài xỉu tâm sắc bộ tài xỉu tâm sắc là cái bộ hồ tài xỉu hoàn toàn không tang 100% không tang cho anh em đi lắc bộ hột đi cực kỳ đều và khi anh em lấy cái bộ hột tài xỉu này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách anh em sẽ giữ tài giữ xỉu được Đấy, được 7 8 phần trăm thì ngoài ra cơ sở tôi còn rất là nhiều hột Đấy, không phải riêng về một cái bộ hột tài xỉu tâm sắc này mà còn rất là nhiều những cái hột và loại khác nhau nhé anh em có thể đến cơ sở thì anh em có thể test tự test những cái bộ hột ưng ý theo ý của mình Đấy. Thì bây giờ tôi và tôi sẽ lắc thử cái bộ hột tại sự tam sắc này xem là nó có hiệu quả như lời tôi nói hay không đấy thì à, anh em lắc đều tay thì cái bộ hột nó sẽ đi rất là đều nhé xỉu này đấy, chén này có 7 đến 8 phần trăm nó sẽ là tài tài tài 11 xỉu tài xỉu Đấy, tài cái này thì tự sát hột về xỉu đó xỉu 10 anh em thấy nó cái cái bộ hột tài xỉu tam sắc này nó có hiệu quả cho anh em không Đấy đây chính là cái bộ hồ tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em đi lắc cái Đấy, cái anh em nào mà chưa có cái bộ hồ tài xỉu ưng ý hay là chưa có bộ hồ tài xỉu nào anh em đi lắc cái thì anh em cứ liên hệ với tôi bên cơ sở tôi còn rất là nhiều những cái bộ hồ tài xỉu để cho anh em có thể lựa chọn Đấy, ưng ý theo ý của anh em để anh em về anh em đi chơi anh em đi lắc xanh chín nó được hiệu quả cho anh em đó Đấy. thì video này tôi làm đến là hết anh em nào muốn được tư vấn hay là anh em nào muốn được tìm hiểu thêm đồ chơi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình hoặc là anh em ép Zalo gọi điện video cho tôi à, gọi điện cho tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, để cho anh em biết về những cái đồ chơi à, những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi đang có đây chính là cái bộ hồ tài xỉu mới nhất hiện nay hiệu quả nhất để cho anh em đi lắc video này làm đến hết chào tạm biệt tất cả anh em